老爷。 bữa nay đi à, bắt cua nhiều bò lên kìa nó bò lên kìa lái bơi xuống trong cua nè lên đó nha bò lên nó kẹp á nghe này. lên rồi bơi đi cô nhiều quá ta nhỏ quá thả lại đi buổi chiều đẹp ha các bạn cảnh buổi chiều đẹp nha buổi chiều nè hiện nay thái đi thăm cua nhiều quá nè nãy giờ thăm chắc cũng có 10 con cua đó các bạn